Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming Di Khải xin kính chúc anh em xem à, video vui vẻ mời. Ở video lần này à, hiện tại đang livestream ở video buổi trưa ngày hôm nay Thì hôm trước Khải có nói anh em thì Khải đã tìm được 50% của cái món dây chuyền ăn ban rồi Đó, đó là mạnh 1, mạnh 2 và mạnh 4 Và ở trong tuần đầu tiên thì à, Khải xịt 4 lần và Khải lên được 3 phát tính ra Khải đang tìm được tỷ lệ 50-50 thôi Khải xịt mạnh 3 2 phát, xịt mạnh 4 1 phát và xịt mảnh xấu một phát nữa nói chung là xịt rất là nhiều mảnh thở xịt và hôm nay thì nói chung còn ba mảnh cuối cùng và đang có với cái phôi ờ, ba uh, phôi kháng cả dân một như thế này và khả mong ngày hôm nay thì uh, chỉ mong một điều là nó lên luôn ba phát nè lên luôn ba phát thành công lên luôn ba mảnh thành công thì khải sẽ có hoàn thiện một gia truyền ăn ban và cái ột của gia truyền ban thì sẽ răm đông không biết như thế nào thì anh em cùng ờ, theo dõi video này giúp khải và cùng đừng quên để lại cho khải một like chia sẻ cho video này nha anh em ơi anh em cùng đi ép đồ cho khải vui nha đây anh à, anh làm lúa đang đánh thông kim à không có đâu chưa em chưa à, nghiên cứu hai anh em dưới phòng ca đi đánh lệnh bài boss đi nghiên cứu em gia truyền vòng 1 hả đúng rồi có đổi ờ, đổi với luôn lan ờ, cho rồi đổi, cho sữa nhớ rồi nhớ rồi nhớ còn cái ừ. ca cái nè thì ai lấy thì anh đưa ok cố gắng anh em ơi còn, còn chỉ được một ca cái thôi hiền một đi lấy hiền một à. em lấy đi em lấy chứ cha ừ, để nó Chiến dừng tập Tổng không anh, tổng không? Từ từ, anh gom ăn nhỏ anh Cố gắng lên cho chuyện thằng ba anh em ơi Tầm này đến 50% rồi Cái gì, cái gì đấy? Hả sao anh ơi? Giờ mình đi ép cái gia truyền mà Có anh em còn điểm kia anh? Cố gắng lên anh em ơi Ai còn chưa ăn đây, Evan Em em bật like uh, Discord này em xem em vui nè xem hấp dẫn này rồi chuẩn bị hết rồi đấy à, <clears throat> <clears throat> anh em có xem lần trước thì anh em cũng biết rồi ép của nó cũng có tỷ lệ hơn xui anh em chẳng phải một trăm trăm mấy một trăm trăm thì mình là càng khỏe nè tỷ lệ xịt xịt lớn bốn phát rồi để khả xem lại được video trước cho anh em xem sao anh ơi dạ dạ dạ dương tống này ngày tí nè mình trước là ép uh, ờ, đây lượng máy phơi. rồi ok vô chung là khá là rung mà không sao anh em ơi à, mình có chơi có chịu thôi ok khả sẽ đi lấy à, đầu tiên khả sẽ đi lấy phẩm chất <clears throat> à, nó sẽ yêu cầu là cần một phẩm chất 7 trở lên nhưng bây giờ lên thì cái uh, khải sẽ bỏ trung bình thì uh, khải sẽ bỏ một cái chuyện kháng cả này một cái hiền tinh một từ từ khải tắt ra hiền tinh một này khải sẽ cần ba hiền tinh một đợi f 3 gia truyền lên phẩm chất 7 gia truyền kháng gia truyền phẩm chất 7 này lấy này à, phôi này hiền tinh một này à, thì nghiên khón này một thủy tinh à, một khẩu dương đại thì à, tỷ lệ phòng chốc 7 thì khoảng 80 phần trăm nha năm cố gắng thì cứ ba dài này cố gắng 80 phần trăm là ok thì, à, ok nói chung tỷ lệ này thấy ép chưa xịt lần nào biết lần này nó có xịt nào không biết được không lần bảy ra được trời ơi má mới nói xấu thành xấu mẹ anh em ơi chưa xịt lần nào mới nói luôn nè má buồn quá xịt rồi mất một giây khá cả quá buồn à, nhỏ gần em ơi hôm trước là khải ép bốn năm cục lên thành năm cục hôm nay là xịt nói chung là chịu rồi đen rồi mới mới cái ép này nó đã xịt là chịu rồi em ơi một hai mới nói chưa xịt lần nào xịt luôn má à, đúng là khải nhỏ thiệt luôn này quá nhỏ luôn rồi mình bỏ hai thịt tinh đi mình uh, một thì quên mình bỏ hai phục viên đi má chưa hết nó xịt luôn nè nhỏ vài đấy nói chung là xịt một dai rồi tìm dai khác thôi biết sao giờ 7 này là tiếp tục uh, Kha sẽ rút tiếp hai phút viên để cho chắc kèo đồ hôm trước Khải một một phút viên là lên luôn nè này ờ, một phút viên là xịt áo vải lên chung là quá nhỏ nè voi 8 nữa nè lấy hiện một nha mới nói là làm liền luôn má đen thiệt <laughs> không hiện tinh một hai như nhau thôi nè thì tính một hai như nhau thôi tại vì khá tết rồi tính một hai như nhau thôi cả ba cũng vậy nữa. 7 ok được hai món được hai mảnh nha mọi người nói chung là cái phôi xấu này coi như bỏ rồi mọi người tại vì là cái giá chuyển ăn ban này nó cần kháng cả 7 trở lên mà nói chung thì à, tỷ lệ như khải nói lúc đầu á tỷ lệ nó lên khoảng chút 7 với à, một thị tinh một phúc viên thì tỷ lệ khoảng 70 80 phần trăm thôi thì tính đến bây giờ khải lên khoảng tầm 10 cục rồi 10 cục mà xịt một cục này thì tính ra cũng tỷ lệ cũng tầm 80 70 80 phần trăm này nói chung đen rồi chị ơi đen chị ơi đúng rồi lần sau em cố gắng thêm hai bình đại hai bình đại lên rồi nè rồi đây là cái công đoạn quan trọng nhất mọi người ơi Khải sẽ đọc niềm tin ba Lần này à, cái giai đoạn này nó mới à, gọi là Một cái giai đoạn khá là tâm huyết cũng như là khá là rung anh em à Lần này Khải sẽ ép à, mạnh số 5 nên khải sẽ ép mạnh số 5 à, như khải biết thì hôm trước khải ép thì uh, tỷ lệ mạnh số 5 thì khải chưa như thế nào tại khải xịt uh, mạnh số 3 hai lần xịt mạnh số 4 một lần và đã lên một lần và xịt mạnh số 6 hiện tại thì khải sẽ tiếp tục uh, lên tiếp tục mạnh 5 và mạnh 6 tiếp tục lên mạnh 5 mạnh 6 nha nè 3 <coughs> anh em 6 Ok, chiều nay thì mình sẽ chơi màn 3 đầu tiên đi Mình chơi màn 3 đầu tiên Mình sẽ chơi màn 3 đầu tiên qua thành đô mà ép ok nt game luôn không biết là anh em à, góp ý có đúng hay sai đây ba phôi sáu f làm bảy đúng rồi đúng rồi thì ba phôi sáu f làm bảy được nhưng mà đỡ này đỡ dần thành em khi nào có phôi sáu mình tính tiếp ok anh em à, vừa bảo khải qua thành đô mà ép thì khải theo công thức của anh này khải qua thành đô thì như thế nào mọi người nói chung là khải ép và khải full thủy tinh luôn nè đây khải sẽ cho hiển thị con này full uh, à, hình phản chúc bảy này rồi rồi uh, phổ nè rồi mảnh năm nè rồi phun thị tinh nè rồi ba lục bốn lam và hiện tinh ba đó ok chưa có thiếu nữa không à, tính ra cái này một kháng cả thôi nè cố gắng này mà nhiêu tiền 10 giờ đúng không ok lơ nhầm em cái đâu má xịt anh em ơi má đèn quá xịt nữa đúng đen luôn em à xịt luôn anh em thôi, không lên được trời ơi đen ghê gớm rồi quá đen rồi tiếp tục uh, quay lại uh, thành đô con cá nữa quá nhỏ hôm trước thì khải à, ba lục ba la cái gì ba lục bốn uh, lên hoàn toàn mà tầm này theo cái vừa rồi là xịt nữa nè quá nhỏ à, đúng rồi thì tinh một loại ok lần này khải sẽ cho thì tinh một loại lần này khải cho thì tinh một loại đồ nhỏ gơ luôn nè má cho chuyện phôi nó tìm khó rồi đúng là xịt đúng là xịt má biết khi nào có đủ xét đồng bằng này trời tại vì cái giao chuyện nó khó lắm nè hôm nay ok khải sẽ tiếp tục mảnh ba à, anh em bảo là một loại ok một loại ok Đấy, đèn gừa gốm một loại hiện tại bây giờ chỉ còn một loại lục thôi <clears throat> ok nd gamer ơi một loại hiện tinh ba <clears throat> trời ơi mảnh nào cũng xịt rồi này mảnh 3 xịt hai lần mảnh 4 xịt một lần mảnh 5 xịt một lần mảnh 6 xịt một lần trời ơi xịt nhiều năm phát rồi mọi người năm phát rồi phẩm chất xấu không ép được tiếng quang anh tiếng quang ơi Wow. Oh yeah Phẩm chất uh, cục ba là lên Trời rớt nước mắt Rớt nước mắt trời ơi Còn hai vôi kháng tất cả nữa Rớt nước mắt Rớt nước mắt anh em ơi Rồi Còn đúng hai mạnh em mà mạnh xấu nữa Mà giờ hết phôi rồi anh em ơi Giờ biết sao giờ Hết phôi anh em ơi Lên rồi lên rồi hình quá hay quá, quá hay quá Full thì tinh cùng loại, ok ok Khải sẽ nhớ cái công thức này nha mọi người Full thì tinh cùng loại nha Không biết sao mà thầy thấy theo công thức thấy lên là thầy sẽ bị tiếp tục thầy sẽ làm tiếp tục công thức tiếp theo Hiện bây giờ Khải đã được uh, khoảng 70% cho chuyện băng này Ok, công thức ok nha Dober cảm ơn anh em nhiều nha Vừa rồi thì ờ, Khải ép ba lần Xịt cái phôi phẩm chất xấu cũng như vứt Má cái này 7 thì mình thở ép được rồi nè 7 thì mình ép tiếp tục được Đai xấu không thể nào ép được Tại vì nó cần cái phẩm chốc bậy trở lên mới kháng được mới ép được hôm nay còn hai mạnh cuối ra 6 triệu rồi <laughs> rồi nói chung thì bây giờ thì à, khải tiếp tục sẽ gom tiếp tục uh, uh, thủy tinh cũng như là phôi kháng cả nhân một và tiếp tục uh, lên bát tiếp theo mọi người ơi Hôm nay thì hết ép được rồi anh em ơi ép 3 phát mà xịt mất cái phôi rồi lần sau khải sẽ rút kinh nghiệm khải sẽ đưa thêm một uh, phút nhân đại vô cái phôi cho nó giờ lên phẩy hơn tại vì lúc này không có nói được tỷ lệ 80 phần trăm nè khải 10 cái tính là rất một cái tính là tỷ lệ cũng được 80 phần trăm rồi rồi nói chung vậy thôi anh em rất mất hai một cái mà rất một phôi rồi biết sao giờ <laughs> rồi anh em xem video đừng quên để lại khải một like chia sẻ cho anh em ơi nói chung thì à, đây tại thì khải đã sắm được hai món ờ, thiếu lâm đó là bao tây à, tứ không bao tây này khải mua ba mơ Ờ, nói chung thì bao tay ba mơ thì cũng tầm đó em khải mua ba mơ hai đó 35 kim 45 47 48 kim gần, gần ờ, Ờ, hơn 30 một tí còn lưng này Khải mua 30 kim thì nói chung hai món này Khải trả giá Khải mua được 5 triệu hai món nè tương đối 5 ờ, triệu hai món cho anh em xem lại và hôm nay thì Khải đang cố gắng tiếp tục đập cái ờ, dây chuyền ăn ba thì nói chung thì những cái món khác như là ngọc bội này ngọc bội này nhẫn này hai nhẫn thì Khải thấy nó rất đơn giản đẹp ép rất là dở lên luôn chứ không có khó như dây chuyền này nên là Khải đang chú tâm thật là chú tâm vào dây chuyền này đợi nó đủ mảnh một hai ba bốn năm sáu Hiện tại Khải đang mix hai mảnh này anh em ơi Khải sẽ cố gắng ép lên hai mảnh nữa Sau khi đủ giá chiên thì Khải sẽ tiếp tục lên video Ép hai cái à, ép một cái nhận thủy, một nhận hỏa và một nhận bọ cho anh em xem tiếp theo nha Hiện tại bây giờ thì muốn ép mà không ép được anh em ơi Cái phôi kháng cả khó quá kìm không ra Ừ lên một mảnh là mừng rồi anh em ơi Ừ 6 mảnh mới đủ nha Chung data ơi Hiện tại một mảnh là mừng rồi Hiện tại thiếu mình đang mình xấu nữa mà Thiếu phôi thiếu phôi uh, kháng tất cả dòng một rất là hiếm nè hiện tại bây giờ khải đang đợi anh em trong bang sang ra cũng như là khải sang ra thì khải sẽ tiếp tục ép cho anh em xem nha và cảm ơn anh em đã theo dõi video Đừng quên để lại cho video này một like chia sẻ cho anh em ơi Chúc anh em một ngày à, tốt lành và đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông theo dõi video Khải nha và bây giờ thì Khải sẽ lên kênh bang Giờ la cũng như đi mua tiếp tục phôi nếu có Khải ép tiếp nha nè Nếu mà có phôi kháng cả dòng 1 hoặc là như đó Khải sẽ ép tiếp Đó bây giờ Khải sẽ đi vào à, shop Đi vào shop Lấy luôn em ơi Một kim cho món lấy luôn À em sẽ đầu giá vải đái luôn rồi thằng này thêm phút duyên nữa ơi má rồi mình đường duyên tình hai vô đi thì có thể mình nghĩ có thể thêm duyên tình hai nữa đâu nó phạm chốc auto rồi em em má ok không tiếp đưa hai vô thử rồi khi đưa hai nó là không lên thì chết luôn thôi anh xui đi lấy tiếp tục anh em ơi tiếp tục tiếp tục cục hành trình tìm hai voi năm và sáu Thái mua tiếp tục anh em ơi Chù ghê Hello Hồng Hải Hải Hoàng nha Hay sao hai hôm rồi không like À hai hôm rồi các bạn anh em ơi Trời ra chín luôn lá kim anh em ơi mua luôn mua luôn mới vừa vừa rồi mua ra này một kim nè tiếp tục mua tiếp mình thấy tin là không trời ơi kháng cảm một <laughs> Nha chuyện này ớn dữ người ta Chuyện này nhắc thêm hai thử tình quá nè <laughs> Đẹp mà động ok chưa xịt phố nào luôn hả vãi lợn không không ý nói ép vào mảnh số một đến số có xịt phát nào chưa Ok mua 30 viên thì tính nha Nam Đồ tốn kém lắm Nam ơi Má cái dòng này Má không lên phổi là chết luôn 30 viên thì tinh 230 230 một viên Nhân cho 30 6 kim 9 Thối lại mình 100 xu Đủ auto lên mạnh luôn chờ Má tính là ép kiểu đó auto lên mạnh luôn chờ vãi ngon vãi má đây xịt năm lần rồi um, chắc bảy đổ tính ra ép không xịt lần nào luôn trời em tu lên luôn vãi lên rút bốn thì tinh có phúc nhân đại hơn đồ kiểu này chỉ rút bốn thì tinh em ơi má kiểu này được bốn được tinh không có tám bốn thì tinh à. bốn đại luôn à, đọc mắt thì tin thôi quay đọc mắt luôn em hôm nay mình phải đọc mắt luôn mình không chơi tiết kiệm nữa với tiết kiệm nhiều quá nó xịt hoài luôn nè má kiểu tiết kiệm xịt kinh hồn luôn đúng rồi đang tiếp tục anh em ơi khải đang suy nghĩ vấn đề là khải đọc phải cho lên hai mã này luôn khải full thì tin luôn không không tiết kiệm nữa không cần tiết kiệm nữa à, tăng đọc tăng lên hết luôn nè ok ok ok ok Khải mua 30 ờ, viên thủy tinh Nam Ok cố gắng uh, thành công cái tên này luôn Ra chuyện ăn bang luôn em ơi Không thể tiếc được Không thể tiếc được <clears throat> Đồ tính ra tăng đọc không không biết phát nào luôn trời Vãi đáy nhờ Không biết phôi phôi phố nào luôn Vãi thiệt Không biết phố nào luôn ngon như là đây xịt 5 phát bay gần 40 viên thủy tinh ok coi như trải nghiệm lúc 4 lúc 8 thành 9 tại vì cái phôi kháng tất cả là chua đậu nam mà đầu mình đi ờ, đọc năm thì tinh một năm thì tinh một đại một hiền tinh một hiền tinh một thôi à đọc năm thì tinh năm thì tinh gì hết thành công thì phần luôn thì tin gì cũng được tử càng tốt à ok một thông tinh hai bài hợp lắm ô oh, đọc thông tin một thôi ok thử nè đậu xanh thử tăng một phát thử lên nha ok này bây giờ thì à, rút thì khải sẽ rút bốn thị tinh ok để khải test năm và sáu thành công thì lên dây chuyền luôn bỏ thiên tinh hiện tinh ba lên chính nè ok đã bỏ thiên tinh ba đi khải rút thành ba đây khải chơi ngược lại bí kíp khác này mà như anh em nói thì rút thành ba đây ok ờ, hiện tại thì tin khá nhiều đúng không khải gặp bớt này cái khải mới mua thêm ba chục viên mà nè. má hôm nay phải cố gắng ra cho chuyện luôn cho nó xong video luôn cho anh em xem luôn em ơi anh em đang xem thì đừng quên cho khải một like chia sẻ nè mà thiệt đang cuốn lắm nè mà đang rất là cuốn luôn nè rất là cuốn luôn nè bao nhiêu đây má tăng lên 18 ngon rồi thái mông vậy là đủ ok sẽ đi mua hai cái phôi hiện lúc nãy đọc mà mình mua phôi đã một kia một cái rồi nè mà mình đọc cái kiểu theo công thức lúc video trước bắt một á thì không xịt vắt nào mà hôm nay nó là xịt khá là buồn không sao đây khải sẽ đọc lại <coughs> hiện tinh uh, rút hiện tinh ba thử phạm trọng mới khải lấy hiện tinh ba với bốn hiện tinh hai phút dương đại ok Cố gắng phòng cho chính nha anh em Cố lên anh em ơi Ừ ra chuyển lượng thôi đeo, đeo, đeo thẳng lắm Đeo thẳng kinh hồn luôn em Rồi ok nè Khả sẽ test cái dây à, đầu tiên Đó là dây à, Dây một, Dây một, Rồi Hình tinh ba, à, Hình tinh khón bốn thị tinh hai 25, hai lục Cho nó, nó không đủ rồi này mà hai 25, hai lục và hai đại Ok chưa đó như em báo 25 26 hai đại bốn hiệu tên là được Ô, đồ thì à, server hiện họ chơi hình tinh một thôi em ờ, hello anh Tuấn Đinh nha ờ ghẹ đó vả xịt hai cá lên full set rồi hiện tại ở đây không à em đang rút cái cái, cái phẩm chất của gia truyền ăn ban đó anh ơi bốn tử thì tinh hả thì tinh đâu nhiều mà bốn tử ta Trước là do phôi kháng cả ba anh rút hai tinh Nay kháng cả anh rút một tinh Nó rất xấu là đúng rồi à. ừ. Thôi ok Khả cho hiện tinh 3 đi Nam ơi Tinh 3 Ok lên được nhiều rồi Cố gắng lên 7, 8, 9 rồi Nam 8 Rồi ok ok ok lên 8 rồi ok rồi Tiếp tục thêm một giây nữa Nam ơi Khả rút thêm một giây nữa Khả chỉ tiếp tục đó là một hiện tinh 3 tiếp tục đang tết đang đang lên đang đang đang đang rảnh đang rảnh đang rảnh đang rảnh Ok chơi hiện tinh một hả à? Anh anh tấn đinh bảo hiện tinh một là được rồi hả à? Cắt hiện tinh hai luôn đi chơi hiện tinh một được rồi hả anh chơi hiện tinh một được rồi hả Ok em lái tiếp tục này Em lái sẽ là hiện tinh một đúng không Hay là bỏ hiện tinh ba luôn ta Thôi để em em, em test hiện tinh ba lúc này nữa đi Tại vì nãy thằng Tăng nó bảo là Đúc hiện tinh một ép hiện tinh một là được rồi Này thì thấy vô luôn Hai lần hai lục vô cũ Hai đại Ý Gia này còn cho không biết phòng cho 89 hôm nay mà 89 là ok nha mọi người. À, để từ Khải đi thành kháng cá đi. Khải mới lên rồi, Khải đi thành kháng cá. Khải ờ, cho cũng ờ, bốn thị tinh hai đại đi. Đừng tiết kiệm Khải ơi. Bỏ bốn bỏ bốn tử lên 9 nè. Bỏ bốn tử lên 9 nè. Ok lần này Khải bỏ bốn tử nha. Bốn tử đi Khải. Ok ok ok. Bốn tử đúng không? Ok luôn bốn tự thì lên chín không nào nếu lên chín là ok nha bốn tự đồ tại vì tự nó hiếm quá em ơi tiếng nào tự đập kia là không có tự đập luôn á thầy nghĩ tự phí quá tại vì bốn người tin thôi đừng rút tin ba ok giờ dạ, khai rút tin một có hết tin ba luôn em góp ý hay quá dạ, khai thử nha mọi người anh em bảo bỏ tin một hai à, một được rồi tin ba bỏ đi bốn tự auto chín đọc mới tử đọc mới tử mà giờ khải không biết sao tại vì tử khải hiếm quá khải không đủ tử em ơi không đủ tử cứ tính hết giá tin thì tin mà công bằng thôi đúng rồi anh công bằng thôi tầm này mà phun tử em bốn viên tử em không có tử luôn á tí nữa ép thì phun à, tử rồi bây giờ là bốn tử thì tí nữa em không có tử để mà chơi luôn anh nên là em à, công bằng đây bây giờ em không biết đường nào luôn anh em ơi đây cố gắng lên cái phôi phòng chất tám chục chín nha anh em ờ, thành công phôi này nữa thì khả đi ép mạnh năm mạnh xấu nữa nếu mà năm mình 6 thành công thì mình sẽ ra truyền ăn ban nha Nam Ok tao Hải Tử ơi Cái phần chất quan trọng đó Khải biết mà Giờ thì không có tử Nam ơi Tại vì Khải đỡ dành 16 viên tử đỡ Khải đọc lần cuối 2, 4, 6, 8, 9 Với trong rương 8 viên nữa là 17 viên 17 viên là 77 chia 4 Nói chung là được rồi Nam Ok anh ơi Phần chất 8, 9 giùm em cái 8 2 cái 8 anh em ơi 4 tử 2 cái 8 quên ờ, bốn thị tinh thường hai cái 28 rồi ok này à, lần này sẽ phun tử này phun tử tinh một đúng không mọi người thử nghe thử tầng thành công thì mình thì có giá trị gần ba nói chung cái này khai rớt năm lần này má mất gần bốn năm chục viên thì tinh tiếp vài đói luôn nè nói chung là cũng hơi hơi hơi cây giái một chút tại vì mình xịt dữ quá rồi nay ờ, ông tăng thái tử ông bảo là rút bốn thì tinh thì cho lên phòng chất cao cao cho nó giờ lên thì tám chín tám chín auto giờ lên đó thì mình cũng test theo tầng để xem như thế nào đây thành công thì mình cảm ơn thôi biết sao bây giờ hiện tại khả năng có bốn mảnh rồi một hai ba mới lên lúc nãy rồi mảnh 4 đó còn mảnh này mảnh 6 này nè à, <clears throat> ok khả đi mua hai cái số năm số 6 này em ơi cố gắng thành công trong tuần này khả có cho chuyện ăn ban cái em ơi có gì ăn ban thì những cái món kia thì ép phấn một thôi nè chỉ cần có thịt tinh là lên thôi đập hiền tinh một năm thì tự hiền tinh đúng rồi đúng rồi hôm nay hôm nay tao nói năm tử thì tin nhầm năm tử thì tinh nè rồi đọc hiện tinh một và năm tử thì tinh cố gắng lên giùm em gái này ơi Má em còn hai mảnh cuối cùng rồi Rất là đau thẳng luôn nè Xem video này nhiều anh em chắc đau thẳng giống Khải rồi Đó hiện tại giờ Khải gom hết trong rương rồi nha Có số xấu À này có nè Ok cỡ nó này ơi Đợi ép cái ngập bội Ok anh em ơi à, Tiếp tục mình sẽ vào cái đấy thành kháng cái quay lại nha <clears throat> à 80 phần trăm rồi còn 20 phần trăm là nhân phẩm thôi anh ok đào hiếu ơi thành đô tiếp tục á à? tăng thì bảo tương dương nó hay hơn anh em hồi nãy thành đô xịt rồi hồi <laughs> nãy thành đô xịt rồi khả mới quay về tương dương khả đọc lên anh em mong sao cái tuần này nó lên nha mọi người ờ à, hiện tinh khón 8 này phổ ăn ba hàng liên này rồi uh, Cái mảnh này đỡ chỗ nào Tăng ơi Mảnh này đỡ chỗ nào Tăng ơi 100 trăm như 80 gì vậy Ok như hôm trước Khả đỡ thì đỡ kiểu này Đó biết là có gì thay đổi không Tăng ơi Đó hôm trước Khả đỡ kiểu này Là full thị tinh Mà Tăng bảo thì 5 thị tinh thôi Đó Ok cho Nam 100 trăm chứ 80 gì hả anh Trời anh Tấn Đinh nói sao mà mừng dữ ta Server này của Di Khả luôn Không không anh Gia Bơi ơi Server này em chỉ là nhân viên livestream của anh ơi anh em đang xem livestream đừng quên cho Khảm like chia sẻ cho anh em ơi Biết này ok chưa Tăng ơi Biết Tăng đã xem chưa ta Đâu cũng được Ok Ok Cố gắng em ơi Mạnh năm năm phút mặc niệm bắt đầu Ok Mạnh năm thành công Hai ok cảm ơn Tăng luôn Mạnh đầu tiên đã thành công và bây giờ Khải sẽ tiếp tục di chuyển thành một cái Trời ơi, mạnh sống một cái nữa Khải có gì ăn ba anh em ơi Quá hay Viên đá sai rồi Viên đá sai rồi Sao sao, lên rồi mà Viên đá gì ta Viên đá xấu mà sao sai Viên đá năm mà sao sai Sao sai Lên năm rồi mà Lên năm rồi mà Viên đá đầu tiên bên trái Thị tinh Đỡ trên cũng được À thôi là đỡ rồi Là đỡ lớn rồi năm Nó cho buổi cho Khải Khải đỡ góc đó mà Chứ là mảnh năm mảnh xấu thôi một đến bốn giờ hơn nữa Trời 1 đến 4 giờ hả, bạn Hôm bữa mạnh 3 em đúc hai lần, mình 4 em rớt một lần, mình 5 em rớt một lần, mình 6 em rớt một lần đủ. Hay là do cái kiểu dạng như là phẩm chất của cái cái cái cái phôi mình rút ra nó thấp quá nó rớt nè. Ok cố gắng mạnh 6 nữa thành công nữa thì đi có cho chuyện ăn ba nha em. Cố gắng ờ, video này thành công luôn mọi người ơi. Nói chung thì Khải cũng đang rất là sôi lòng cũng như là chờ đợi giống như Nam. Nói chung là cũng cảm ơn anh em đã cho công thức thì ờ, mình cố gắng theo Nam. Cố gắng nha Nam ơi. Đây. Hiện khoảng 8 phố ờ, Phổ Hằng Liên Mệnh số 6 Khải sẽ cho tới cái tên bao quanh mảnh Cố gắng lên mảnh này nữa Khải đi lụm cho chị ông ba Nam ơi Anh em cố gắng ờ, ủng hộ Khải một like chia sẻ chơi Nam ơi Nói chung thì nhiều anh em bảo thì 80% đến 100% lên rồi Còn lại chờ đợi nhân phẩm thôi Trời ơi, xịt nó buồn gơ gớm anh em ơi Má mình đen quá anh em à Thôi tiếp tục anh em ơi biết sao Xịt nữa nè em ơi Cứ một lần một xịt một lần xịt Chua quá anh em Hơn là còn thủy tinh nha Ok còn thủy tinh tiếp tục chơi tiếp nha mọi người Còn thủy tinh Tiếp tục thủy tinh tiếp Khó lắm nè em ơi Khó gơ gốm luôn nè Trời ơi Nãy giờ ép 4 phát anh em Lên được hai phát Xịt hai phát Một mảnh cuối cùng Khả thi mua thêm giá thì một uh, Một dây chuyền kháng cả dòng một nè em ơi Đó Xịt nữa Buồn quá nè em ơi Không hiểu sao luôn anh em Mình đúng, đúng nhỏ luôn nè Trời ơi cây thiệt luôn nè em Tội thật luôn một lần ép thì tính ra khoảng 10 viên thủy tinh thì 10 viên thủy tinh nó dao động khoảng tầm uh, dưới phôi một kim nữa thì dao động khoảng tầm uh, một lần xịt thì khải mất khoảng tầm hơn 300k nè một lần xịt thì nói chung là hiện tại khải xịt đã 6 lần rồi tính ra là bay 6 lần thì bay hết uh, hơn một triệu hơn rồi nè hơn một triệu rưỡi rồi quá nhỏ quá nhỏ hơn uh, xịt cái giá tiền này hơn một triệu rưỡi rồi xịt giá tiền này hơn một triệu rưỡi rồi đen vãi xịt cho diện hơn một triệu rưỡi anh em hệt xịt sáu lần rồi ừ ờ. rất sống phát rồi chưa gì đã mất hơn một triệu rưỡi rồi à. <laughs> nhỏ vài đấy thôi tiếp tục anh em ơi chịu thôi biết sao giờ <coughs> nhỏ quá nhỏ quá đúng là khải nhỏ anh em đúng mình đúng nhỏ luôn em ơi ép sao mình cao cao quá, ủng hộ anh em nào giờ mình biết sao giờ phun thì tân hết đi trời ơi phun thì tân tiếc dữ ta phun tân tiếc lắm luôn nè tại vì công thức này phun rồi thôi lần sau chắc mình chơi phun em à má mình càng ngày mình cảm giác cái công thức 100 trăm cũng nhiều anh em cũng góp ý nhưng mà mình không ra được 100 trăm anh em ơi thôi lần này khả sẽ bốn ờ, bốn thị tinh bốn viên đại và cái lúc ép khả sẽ ép phun tử rồi nè chứ khả cảm giác chán quá ép này ép mạnh xấu trước tỷ lệ cao hơn không làm mà chắc chính nhiệt nghỉ game khó gần không ép lên chính luôn tốn là tốn rồi mạnh năm ép cuối mạnh năm khả lên rồi nè đừng dùng hiện tinh ba nữa nãy hiện tinh một thôi nãy hiện tinh một nè ép lên ao ạt qua lại ép lên ao ạt qua lại ao ạt ok chắc em ao ạt vô lại cái này buồn quá á lần này không lên thì chắc nghỉ luôn thiệt luôn dùm theo công thức n game này một hiện tinh ba hai lam ba lục hai viên đại rồi em sẽ theo anh theo theo anh lần này thì phạm cho chính không tại vì em cũng theo những anh em rồi thì mỗi người một cách em sẽ theo tiếp tục này rút này rút này anh à, anh nờ nd game lại bảo rút hiện tinh ba nè thôi ok lần này khả sẽ nghe anh à, anh nờ à, nd game đi hiện tin ba hai lam ba lục hai lam này em theo anh này em theo anh cái tool này thứ như thế nào đây ok hai 25 ba lục à, ba uh, đại đúng không hai phú dương đại á đưa rồi à. ba uh, được rồi uh, ok được khả đóng hình em ơi à, nhiều khi nhỏ quá nhiều anh em góp ý mà mình nói chung là mình chả suy nghĩ được cái vấn đề nào em ơi đây đây đã khả đóng hình em ơi mới vô game đúng nhỏ luôn rồi mắt mà bánh với tuổi mình cắn rồi anh em hiện tên một thôi rồi ok này anh em ơi theo bản năng đi khải đúng rồi <laughs> trung phẩm chất chính là ngon rồi đúng không làm phép hả em đúng rồi em vừa làm phép anh <laughs> em nhiều anh em bảo bỏ hiện tinh một là được rồi đủ anh thôi bỏ hiện tinh một thôi nghe anh em đi em sẽ rút 4 và đọc full hiện tinh ok chưa lắm thầy nhiều ma <laughs> nói chung thì cái à, mọi góp ý của anh em thì khải cảm ơn nha anh em và bây giờ thì khải thay bản năng nha à, như hôm trước khải có đợi ý thì khải bốn thị tinh đập phun đại và bốn thị tinh đập phun thị tinh đó bốn thị tinh đập phun thị tinh nha anh em à, nhỏ thiệt bốn thị tinh đập phun thị tinh đây bốn thị tinh đập phun thị tinh đây lấy nè giờ đi lấy cái à, hiện một à chuyển của ạc nhỏ thuộc tính hơn em thấy ạc lớn một ép lên mà anh hôm qua ạc à, thằng em em một ép lên nè tăng thứ tự mới ép lên mà ạc chính là ép lên bình thường mà tăng lớn tăng không mít phát nào luôn nè tăng không biết phát nào luôn nè áo dữ ta cho bốn thị tinh thôi ok hey lung linh là lên lương lên lương em ơi anh em đang xem cho khải một like em ơi cố gắng lên dùng khải tuần này các em ơi khải ra giường bàn luôn em ơi um, ok cá sấu sáu là vô đánh đường đây Cá sấu là không lấy nữa một loại thủy tinh thôi đừng bỏ lục đừng bỏ lục ok anh em lúc nãy em cũng bỏ tử thủy tinh mà hỏi lần này em bỏ full thủy tinh nha anh em lần này nói chung thì em bỏ full tử thủy tinh em quyết định rồi theo công thức của em luôn lần này em sẽ thủy tinh một và hai thủy tinh như lúc đầu bốn thủy tinh như lúc đầu và em sẽ bốn đại em cố gắng lên vòng trước tám chín ngay rồi cái lúc còn trống nó quan trọng hơn do ad đang xem đó anh nè không biết được anh em ơi đủ lên em cái em, ép gia truyền chưa hết mà xịt rồi còn chắc tám rồi anh em ơi 90 ép cho dễ mà biết rút 90 nhưng mà rút không nổi anh em ơi được rồi khả đập thằng tên ba lên em theo bạn đang khả nha mọi người theo bằng nâng khá như này theo bằng nâng khá như này em ơi à, nhỏ quá rất quá trời luôn nè một lần ép biết nhiêu tiền luôn nè mà cái xịt ờ bảy tám nữa hết rồi mà không lên nổi ok này à, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nữa nè thành đi mua cái ờ, cái phôi ờ, liền nữa ờ rất đủ hai giày luôn chứ tiền này nó tầm đủ hai giày luôn nè đủ xanh nội đức uh, lần là tính ra hơn chín triệu mấy rồi đến đâu hiền tinh một thôi em phun tử đi mạnh cuối cùng rồi ok anh ơi ok em nghe anh tính đền tính đinh phạt vui em định chơi theo bản năng của em hiền tinh ba tại vì hiền tinh ba giá server còn cao lắm anh nó mắc gấp mấy lần tinh một á hiền tinh một áo hơn tiền bên ba đó đau đầu quá em ơi thấy ok này Khải ờ, theo bạn năng Khải này Khải sẽ cho Hiền Tinh mơ Hiền Tinh 3 Tại vì là Hiền Tinh 3 ban Khải cũng ép được full dây một full một bộ rồi Rồi ok Khải sẽ cho Hiền Tinh 3 anh em nãy Khải sẽ nghĩ rồi Bằng chân 8 này Mảnh này Cái một mảnh này là gần một kim á anh em Một lần ép gần 300k anh em ít đâu anh em Rồi mảnh xấu này phun thì tân này à, cái này lên giùm em cái đi nè nói chung xịt quá trời đúng là tiền nào của nó anh em hiện tinh ba xe bảy em cao lắm không phải như những xe vừa khác đâu em nhiều anh em bảo nhìn tinh một cũng lên nhưng mà thôi em có hiện tinh ba đúng chưa anh em Hơi. Ôi Ok Rồi anh em ơi Trời ơi nhỏ quá anh em ơi Khải xịt xấu lần rồi Nói chung là ra chuyện bao anh em ơi chung là thiệt là Khải làm một cái content hay cái gì đó thì nói chung là Khải đầu tư rất nhiều vừa trải nghiệm này vừa là một trải nghiệm này cũng như là vừa là góp ý theo những anh em và nói chung thì nhiều cái góp ý của anh em nhiều khi cũng có cái đúng nhiều khi cũng có cái sai mà tỷ lệ thì nói chung là nhiều anh em bảo là 100% hoặc là 90% nhưng mà theo Khải trải nghiệm của anh em nha thì tỷ lệ của mỗi người á thì Khải nghĩ rằng 70 đến 80% còn tùy vào 20% là còn nhân phẩm thôi nè chứ đỡ mà bảo 100% từ những server khác anh em áp đặt vào server bên này thì Khải nghĩ nó cũng rất là khó đúng không em rất là khó tại vì mỗi server nó mỗi khác mỗi server mỗi adder rồi cũng như là adder họ có thể tăng tỷ lệ hay giảm tỷ lệ mỗi server nó mỗi khác nè và ok anh em ơi ok bây giờ thì uh, cố gắng uh, đi uh, so với chuyện bằng hiện tại thì may mắn này nó coi thì ờ, hiện tại là hết quá tửu rồi Khả sẽ đi ờ, cố gắng ờ, gia truyền 18 19 20 thì ok còn dưới hơn thì đen quá chịu anh em ơi giờ Khả không biết cách sao nữa anh em ơi ok bây giờ Khả sẽ đi lá truyền bang mong sao ra truyền 20 anh em ơi 20 thì nó có thể bù lại những cái gì mình bị mất mát nè có thể bù ra được cái gì mình mất mát nè số tiền anh em là khải ép là xịt 6 lần anh em tương đối một lần 300k 6 lần là bao nhiêu 6 lần là 1 1 triệu 8 rồi anh em cứ nghĩ đi Thấy chưa à, Ok Đây là giây phút hồi hộp nhất của anh em cũng như Khải Anh em chờ Khải một chút nha anh em Khải một chút nha <clears throat> Ok Khải mới xong Khải bạn gái anh em ơi Rồi ok Nói chung thì nãy giờ cũng tham khảo rồi Bây giờ Khải sẽ tiếp tục video cho anh em xem Và bây giờ Khải sẽ đặt thiệt nha anh em Nãy giờ may mắn Khải một cánh rồi đúng chưa Tất cả may mắn này nọ Khải một cánh hết rồi Khải nhảy thành cái Khải quay lại Đó mới ao game anh em ơi Rồi là Thần bí thời rèn <clears throat> để xem thời gian bao nhiêu nè Nói chung là xong giao chuyện ăn ban này thì Khải sẽ uh, tiếp tục thì gom nguyên liệu cũng như là hiền tinh thị tinh Và sẽ tiếp tục uh, lên uh, cho đủ set ăn ban nha Nam ơi uh, Thì mình cứ biết công thức nào thì mình theo thôi Nam Bây giờ họ đã thành công rồi mà Họ đã thành công giai 20 mà Nam đúng không mình ngại cho mình không học công thức nữa nè đó đó đó đó đó ok sớm mạnh nha anh em rồi chuyện ăn ban ok anh em ơi đây trước khi uh, soi đồ thì trước khi uh, xem giao diện ăn ban thì uh, bỏ vô đường cái chết mày Trời 15 luôn Má thiệt luôn anh em Má thiệt luôn Nhỏ thiệt sự anh em ơi Thôi chịu rồi Hình xui cả anh em ơi Má đen Trung Khải đúng đen không anh em Số nhỏ bảy liền Đang định cho anh em xem mà thôi Số nhỏ bảy liền Má thực ra dây 19 đến 18 nè Chung là thôi Số mình quá đen rồi à. Trời ơi Thua thua thua thua à, Đúng là Khải nhỏ đi Suốt cuộc đời luôn em Đồ cái gì cũng đen Cái gì cũng đen thiệt luôn Đen từ đầu đến cuối không thể nào bằng được người khác được <laughs> thôi thôi công với thức toàn anh em à chịu luôn anh em à trời ơi thiệt luôn nè má thiệt hôm nay mình quá đen anh em vãi liền luôn em nói chung là một cái đó nói chung là khải đã nhỏ thì khải đi đâu vẫn nhỏ anh em ơi à, chùm mình luôn em ơi à, <laughs> trời ơi khải nhỏ thiệt anh em luôn đồ chết thiệt luôn anh em cười ý luôn trời ơi má ra 15 triệu luôn em má thôi chịu rồi đó, cái này để ép lại mớ tiền nữa chung một triệu luôn em ơi rẻ đã ép lại á hiện tại chưa cho rẻ nở đâu bơi nhỏ đúng nhỏ luôn em không biết nói gì luôn em trời ơi đen vải đái luôn hello tôn nữ nam phương nha cộng với trả thức <laughs> trời ơi nhỏ quá em ơi trời ơi chịu rồi hiện tại vừa chưa cho chưa cho ép lại em ơi à, đúng nhỏ luôn em ơi đúng nhỏ luôn em ơi chưa cho rã anh em ơi tại vì này ta muốn ép mảnh này ta chỉ xem cho biết này. chưa cho rã nha anh em nói chung là sau này cho rã thì khả sẽ rã ép lại anh em ơi nói chung là sau này nếu mà cho rã thì sẽ rã ra mất khoảng tầm 2 đến 5 kim rồi sẽ ép lại thôi nè rã từ 2 đến 5 kim thì nói chung lúc đó thì mình có thể rã ra lại bình thường thôi nói chung thì uh, clip này á thì vừa làm hài hài hước cho anh em xem cho vui và nói chung là Khải biết là ở server này là sau này có rã ra có thể ép lại được bình thường anh em thì mình có thể bỏ ra từ uh, à, 2 đến 5 kim đừng có thử là ừ ta muốn rã là sống mạnh khả sẽ ép lại từ đầu nha năm đó phi số âm gì anh cái này à, tính ra của em gần 3 triệu anh ơi <laughs> đúng rồi làm làm đủ trò ra 15 má bó tay à, đèn đèn vải đái nãy mình cũng có nói rồi nếu như mà mình chỉ mong ra 18 19 20 thôi là gọi là tầm tầm cao cao rồi đẹp rồi mà anh ra này quá minh nè sau này thì nói chung mà ra cái uh, có ra cái chế, chế, chế độ mà mình rã rã phôi rã mạnh đó nè rã mạnh ra thì nói chung chỉ tốn từ 2 ờ, đến 5 kim thôi nè thì khả sẽ đầu tư rã ra thì nói chung cái tiền rã nó không bao nhiêu tiền rã so với 5 kim thì nó khoảng 300 k thôi nè thì sau này mình có thể rã ra rồi mình ép lại nè nam thiệt em hại não thiệt luôn nè đen xe văn khải lâu rồi mà vẫn đen như trước đúng rồi không thể nào mà gọi là mình may mắn luôn nè dây 15 khó thế mà anh cũng làm được hảo <laughs> thiệt luôn nè à, nhỏ thiệt sự ok Bây giờ thì à, Khải sẽ kết thúc video này và Khải sẽ tiếp tục đi ép nhẫn ăn bang nha mọi người Khải sẽ đi ép nhẫn ăn bang nha Sau set đồ em thử ok anh ơi Ok anh em ơi Đây anh em à, Bao tay này Khải vừa mua 3, 3 triệu 2 Đó Bao tay này Khải vừa mua 3 triệu 2 Rồi Tiếp tục là Đai lưng này Khải mua 2, 2 triệu nha anh em hai món này Khải mua tương đương hơn 5 triệu một chút Đó hôm trước thì ờ, cũng có ông anh ông bảo mua bao tay thì ông donate ông, anh donate cho một nửa tiền thì ờ, anh thọ phước biết online chưa khi nào online thì chắc anh cũng đem nó khả thôi ok anh em ơi server này hiện tại chưa có chunata ơi đi mua tầm này không ai bán là mua đâu em ơi mà tính ra giá chiền này mình ép hơn 3 triệu rồi đúng giá chiền này đúng một giá chiền này bay gần 3 triệu xịt 6 lần xịt 6 lần và lên 6 lần nói chung là tổng ép như anh em cũng đã biết thì khả xịt 6 lần đúng không khả xịt 6 lần và lên 6 lần thì tổng cộng là 12 lần và mỗi lần vị chi tốn khoảng 300.000 Việt Nam đồng Thì Khải bay đúng 3 triệu 6 nha chị Đó anh em thấy chưa Anh em thấy chưa Xịt 6 lần này Khải đếm anh em xem là xịt mảnh 3 2 lần Mảnh 4 một lần Mảnh 5 2 lần Mảnh 6 một lần là tính là Khải xịt 6 lần à, Hiện tại đủ xét ăn bang mới kích được nha anh em Hiện tại bây giờ Khải sẽ tiếp tục đi ép nhẫn bang ban cho anh em xem nha Tại nhẫn bang thì Khải sẽ đi tìm phôi và ép cho anh em xem nhẫn bang Hiện tại bây giờ thì ờ, thủy tinh thì Khải sẽ mua thêm trong video này, trong ngày hôm nay Khải sẽ tiếp tục lên món ăn bàn tiếp theo Đó Anh em xem video này đừng quên để lại Khải một like chia sẻ cho anh em ơi Và bây giờ Khải sẽ tiếp tục đi ép Tiếp tục những món ăn bàn còn lại nha anh em xem Và bây giờ Khải sẽ mua thủy tinh tiếp tục nha anh em Đừng quên để lại cho Khải một đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những video tiếp theo nha mọi người Ok